Rồi kính chào quý vị và các bạn à, Rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay Thì à, hôm nay em đang à, có mặt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương à, Đây thì à, em đang đứng trên con đường bê tông Đường Bố Minh nha Đường Bố Minh, xã Vĩnh Hòa Thì à, từ đây mà chúng ta đi ra con đường DT741 thẳng ra phía trước thì khoảng 1 km nha quý vị khoảng 1 km phía trước mặt của chúng ta thì có nhà dân ở rất đông rồi em quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất miếng đất này hiện trạng thì à, có bề ngang là 30 mét và chiều dài vào bên trong là 70 mét nha quý vị chiều dài 70 mét thì à, chủ đất cần bán cái miếng đất này thì quý vị và các bạn khi xem video thì à, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh ở cái phía góc phải của cái màn hình để ủng hộ em. Em à, quay thực tế cái những miếng đất cho quý vị. Thì à, quý vị xem thì có thể ấn vào cái phần mô tả phía bên dưới sẽ còn nhiều cái miếng đất khác đất ở rồi đất vườn cũng như là đất làm xưởng nha quý vị thì chỗ này à, em sẽ quay xung quanh cho quý vị xem này. những đất của chúng ta nằm trên cái mặt tiền đường bê tông này ngang là 30 mét nha quý vị chiều dài vào khoảng 70 à, mét và quý vị nào có nhu cầu mua thì chủ có sẽ thể tách làm đôi luôn hiện nay thì đang cho mướn ờ, trồng mì nha các vị 30 mét mặt tiền đường bê tông này và sâu vào bên trong giáp với lại cái vườn cao su phía trên đó và báo luôn cho quý vị giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 85 triệu đất này thì ờ, không có thổ cư nha quý vị chưa có thổ cư bên này có cái đường điện này đây người ta đang thuê người ta trồng mì hết rồi 85 triệu một mét ngang quý vị mua một nửa thì cũng tách luôn nha quý vị phía bên kia cũng có nhà dân ở và cái đường điện đường điện 110 Hả? À? giống cây xăng quá cây xăng cái đường 502 sao ừ. nhìn giống cây xăng hơn đây thì à, ra khoảng 100 à, mét là nhà dân ở rất đông rồi con đường này bê tông này thì cũng à, mới đổ thì quý vị nào có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 bên này đối diện cũng là vườn cao su nha của nhà bên kia sẽ zoom lại cho quý vị xem quý vị nào mà có à, nhu cầu à, bán đất thì à, có thể liên hệ em qua số điện thoại để phần mô tả hoặc là qua Zalo 0972 042 552 em sẽ quay và giới thiệu cho dùng cho quý vị đất bằng rồi một lần nữa xin à, giới thiệu cho quý vị một cái miếng đất chưa có thổ cư nha diện tích ngang là 30 m và chiều dài vào trong là 70 m giá 100 à, giá 85 triệu một mét ngang ừ. quý vị nào à, mua một nửa 15 m ngang cũng bán luôn nha chủ sẽ tách cho quý vị Rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.